Bưởi, ổi hay đu đủ, năng suất đều tăng gấp rưỡi so với trước. Đó là thành quả khi mà bà Nguyễn Thị Thanh Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Tân Phát Bắc Giang áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào canh tác nông nghiệp. Thay vì sản xuất nông hộ nhỏ lẻ với thu nhập thấp, bà Tân đã tự nghiên cứu và sáng chế ra một loại phân bón trung lượng có tên Silic Silicon Dioxide để giúp tăng năng suất cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả và đặc biệt giảm các thành phần hóa học trong phân bón. Xuất phát từ một người dân chân nấm tay bùn, ờ, rất là vất vả lắm nũ và ừ, bản thân đã có sự tìm tòi, ờ, nghiên cứu, sáng tạo ờ, để làm sao mà có một cái gì đó để giúp đỡ được người nông dân thì bản thân tôi đã nghiên cứu tìm tòi ra một cái dòng phân bón mới đó là phân bón trung lượng silic silicon dioxide à, và à, hiện nay thì à, à, công ty đã phối kết hợp với trung tâm dạy nghề à, hỗ trợ nông dân Việt Nam và trung tâm dạy nghề hỗ trợ hội nông dân tỉnh Bắc Ninh để cung ứng phân bón cho bà con không chỉ trên tỉnh Bắc Ninh mà bà con cho các hội viên nông dân trên toàn quốc và công ty thường là có những cái tư vấn về phân bón khi mà bà con xuống giống hoặc là khi mà bà con à, vào những mùa vụ và cái dòng à, phân bón này thì à, khi mà dùng thì người dân sẽ giảm được công chăm sóc, giảm được công chăm sóc, giảm thuốc trừ sâu. Nó giảm được tới khoảng 6-70% bởi vì đây là một dòng phân trung lượng, nó tăng sức đề kháng cho cây. Tăng sức đề kháng cho cây thì nó sẽ lấn át bệnh tật cho nên khi mà à, cái cây trồng dùng cái à, phân bón Sinic này thì sẽ giảm thiểu về sâu bệnh, tăng sức khỏe cho cây và cũng như là à, giảm cái à, chi phí về cái thuốc bảo vệ thực vật cũng như là giảm nhân công cho bà con nông dân và mang lại một cái chất liệu chất lượng của nông sản rất là tốt an toàn. Xuất thân từ một người nông dân, bà Tân hiểu hơn ai hết những người nông dân cần gì khi canh tác nông nghiệp với tiêu chí mang đến sản phẩm phân bón hiệu quả và chất lượng cao cho bà con nông dân Việt Nam. Dòng sản phẩm phân bón trung lượng silic silicon dioxide bao gồm những nguyên tố trung lượng quan trọng cho sự phát triển của cây như canxi chiếm 5,01%, magie 1,04%, silic hữu hiệu 20%. Do đó, đây là dòng phân bón giúp tăng năng suất cây trồng, kháng sâu bệnh hại, khử chua, giữ nước, chống nấm bệnh, chống thối rễ cây trồng. Chúng tôi thường ứng dụng cái phân bón Sinic à, Tân Phát cho các mô hình à, nông dân để mà thực hiện trên những cái diện tích rộng để làm sao mà à, người dân chúng tôi cũng mong muốn là người dân có những cái liên kết với nhau, có những cái liên kết liên kết lại với nhau để làm nên những cánh đồng mẫu lớn về nông sản cũng như là có những cái trang trại rộng lớn hơn nữa và khi ứng dụng cái phân Sinic này thì người dân sẽ được Ờ, ứng dụng một cái công nghệ phân mới vừa mang lại cái chất lượng ờ, nông sản ví dụ như rau củ quả rất là ngon ờ, thơm ngon ngọt thế rồi thì nó giảm được sâu bệnh thì nó đây cũng là một góp phần vào cho người dân đảm bảo về cái nông sản an toàn phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng nhà nước của chúng ta là xây dựng một nông thôn mới cho người nông dân Việt Nam và bản thân tôi cũng là một nông dân và rất là nguyện vọng khao khát muốn được mang một công nghệ mới đến với người dân à, để ứng dụng phân bón này rộng rãi trên không chỉ là trên một số tỉnh mà trên toàn quốc để làm sao người dân được hưởng lợi từ phân bón Sinic Tân Phát à, và để giảm thiểu cái nhân công cũng như là cái à, bệnh hại trên cây trồng thì chúng tôi cũng đã um, tư vấn cho bà con vào những mùa vụ cũng như là những khi bà con xuống giống để bà con uh, hiểu rõ về kỹ thuật chăm sóc À, cây trồng bằng phân bón Silic đạt được hiệu quả cao, đạt được năng suất chất lượng cao và à, đây là một ước nguyện của công ty được làm cùng bà con nông dân làm giàu, cùng bà con nông dân vượt khó để đưa người nông dân Việt Nam lên một cái đỉnh cao mới, à, tạo ra một cái thương hiệu mới, một cái nông sản an toàn mới, góp phần vào một nền nông sản chung của thế giới. Với những ưu điểm vượt trội như làm cứng cây, dai cành, xanh lá, kích thích cho cây ra hoa đậu quả, chống chịu sâu bệnh, cải tạo đất, mang đến mùa vụ bội thu. Sản phẩm phân bón Silic Silicon Dioxide đã được trưng bày tại nhiều hội thảo, hội nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và giành được sự đánh giá cao của các nhà quản lý. Ổn, à, Silicon thì được trồng tại trên Ba Vì, à, Hà Nội và sẽ cho một năng suất cao từ 1,5 cho đến từ 1,5 cho đến 3 lần gấp 3 lần so với dùng nước à, quá thường dưa chuột dùng acidic tân khác thì à, cho cái dưa nó rất là giòn ngọt đậm và ngoài ra chúng tôi còn có những sản phẩm là cam cam chanh và chanh cây nó đeo hàng trăm quả nó sẽ cho trái to như thế này ạ vâng à, xin trân trọng kính mời các vị chúng ta ăn thử để cảm nhận Hiện phân bón Silic Silicon Dioxide đã có mặt trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, đều cho kết quả tích cực, được bà con tin tưởng sử dụng.